đến với kênh Mầm Xanh Vai Cha. Tiếp tục theo dõi, hãy ở lại Vai Cha. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố, không dò dự, rằng năm 2022 sẽ là một năm tốt đẹp và thực sự là một năm Vai Cha đầy sóng gió. Đến nay, nền tảng được Re Vitalize hoàn toàn đã được ra mắt, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu trong năm đột phá này và đây là một lần nữa chúng ta có một số tin tức đáng kinh ngạc một thông báo có thể còn quan trọng hơn lần ra mắt sắp tới của chúng tôi. Đền bù là nền tảng. Kế hoạch bồi thường của Visa đã là một trong những nền tảng trong khái niệm của chúng tôi ngay từ đầu. Bạn có thể gọi nó là nền tảng cơ bản, dựa trên sứ mệnh của Visa là tạo ra sự thịnh vượng toàn cầu, chia sẻ thế giới, chia sẻ sự giàu có. Với nền tảng chia sẻ sáng tạo của mình, Visa đã hứa hẹn sẽ thách thức những sai sót trong các phương tiện truyền thông xã hội cổ điển, tương tự đối với kế hoạch bồi thường của chúng tôi. Vai ta không ngại đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, vượt xa những gì mà các mô hình hiện tại phải cung cấp. Theo phương châm tại sao kiếm được 100 tín dụng với 1.000 thành viên, trong khi bạn có thể kiếm được 1.000 tín dụng với 100 thành viên, kế hoạch trả thưởng của chúng tôi sẽ trải qua một cuộc đại tu bắt đầu. Những con số lớn hơn lời nói, đây là thay đổi quan trọng nhất trong kế hoạch trả thưởng của Visa. Các thành viên tích cực sẽ có thể nhận được lợi nhuận cao hơn nhiều so với trước đây. Trước đây, một mục đích đầy đủ 3 x 8 sẽ tích lũy được 28.546,14 tín chỉ. Từ bây giờ, bạn có thể tiếp tục kiếm được không dưới 36.408 tín dụng, 36.408 khoản tín dụng kiếm được trong mục đích sẽ tích lũy 16.425,21 khoản tiền hoa hồng nhà tài trợ, thay vì 8.109,7 năm trước đây. Như bạn có thể nói, đây không chỉ là một tinh chỉnh nhỏ, đây là một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho kế hoạch bồi thường, vì lợi ích đầy đủ của cộng đồng. Với nền tảng đã có, một nền tảng truyền thông xã hội mới, chúng tôi đã coi là thời điểm chín muồi cho một động thái đột phá khác với kế hoạch trả thưởng. Tiếp tục theo dõi hãy ở lại Vita để tìm hiểu thêm hoặc làm mới kiến thức của bạn về kế hoạch bồi thường. Vui lòng tham khảo bài thuyết trình chính thức của chúng tôi với kế hoạch bồi thường được cập nhật, được tạo ra để giúp các thành viên của chúng tôi thực hiện các hoạt động mạng của họ. Nó cũng là một công cụ rất hữu ích để luôn cập nhật thông tin. Đó là một bước tiến lớn khác đối với tất cả chúng ta và nó nhấn mạnh cam kết của Visa đối với sứ mệnh và lòng trung thành với cộng đồng của mình. Bạn, với tư cách là một thành viên, hãy đến trước. Chúng tôi tin tưởng rằng sự nhiệt tình của chúng tôi đối với sự phát triển thú vị này sẽ được chia sẻ rộng rãi. Vài ta coi việc thu hút cộng đồng của mình tham gia vào việc phát triển thêm nền tảng là rất quan trọng. Do đó, một cuộc khảo sát đã được tạo ra để xác định tính năng tiềm năng nào là quan trọng đối với những người đóng góp. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng quá trình di chuyển dữ liệu từ nền tảng truyền thông xã hội Vita cũ sang nền tảng truyền thông xã hội Vita mới đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Những ngày cuối cùng sẽ hoàn toàn dành cho việc kiểm tra nền tảng cuối cùng để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ hoạt động hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy giữ lời hứa của chúng ta. Hãy cùng nhau biến năm 2022 thành một năm đáng nhớ như đã hứa. Nền tảng truyền thông xã hội mới. Hãy là người dùng đi trước thời đại. Mạng xã hội phân quyền vai trò. Khi quyền lợi người dùng được tôn trọng nhất, được nhận lại giá trị xứng đáng,